Nhìn dù ca ca Quynh không thấy có gì đó bất thường sao Chủ nhân Linh Nhi Nó đã không còn là tiểu tà của trước kia nữa rồi Tiểu tà Bác còn nhận ta không Diêu dục Người đã đem mà đẳng của ta về chưa Cũng may Người vẫn chưa mất hết bản tính Ta hỏi người Đã đem mà đẳng của ta tới chưa Chủ nhân Bảo đảm đi Qua đi à? Bà đưa bảo đảm cho ta Chủ nhân những người có thể nếu chúng ta Chỉ dùng nó để phục sinh giải tạp tỷ tỷ Không dùng vào mục đích khác chứ Được Ta hứa Mà đưa bảo đảm cho ta Được Vậy người hãy triệu hồi tấm thân ý niệm của giải tạp tỷ tỷ trước Nếu ai người dám chơi ta Ta sẽ cho các người chết Không có chỗ chung thân Yên tâm chỉ cần ngươi quán rồi tấm thần ý niệm của dạy tạc ra chúng ta sẽ không nuốt lời Sao thế Bút lông cốt đã bị tổn hại Cầm mặt của tiểu tà xâm nhập vào não rồi Thế phải làm sao đi Ta cũng không biết Giờ chỉ có thể thử một phen thôi Nếu quả thực không được chúng ta làm khác Giành lại hắn à? Cao nhân Mà đảm là giả Người dám lừa ta Vậy thì chịu chết đi Cẩn thận Yeah. いや。 Piranguinho. Lữ Nhi Để bốc lòng cốt đi ngay Linh Nhi Đảng Nguyên Ta cứ cười quen gái ta im Lẽ nào là sai sao Dùng mạng của chúng sinh thiên hạ để đổi mạng cho cô ta Là không sai sao Đừng nói là thiên hạ quỷ diệt Dù lục giới có diệt dòng ta cũng phải cứu giải thạc dây Biển khổ vô biên Quay đầu là bờ Ta quay đầu không bờ đi lại Ngươi định à? làm gì Ngươi đừng lại đi. Ngươi đừng à? lại đi. Còn lại gần tao sẽ kêu lên đó à? Ngươi đừng lại đi. Ừ. Là cưới. Uống nó vào Con trai Đi theo mẹ Cùng chơi với mẹ nào Muốn con ra Con ra Con trở lại đi Con trai Chơi với mẹ nào Tiểu hơn, Mẹ Tiểu hơn, Con trai muốn ra Buông con ta ra Đừng cướp con ta mà Đừng cướp điên đi cô ai này điên thật rồi Đừng cướp con của ta Con trai về đây nào Cùng chơi với mẹ đi Nữ nhân này đúng là đáng thương quá Con trai của ta Con trai của ta Nữ Phương Ngươi không thấy nữ nhân kia có chút gì kỳ lạ sao Người đó điên dại Là do ba hồn bị mất hai Vậy người nói rõ ra đi Con người Có ba hồn bảy phách Ba hồn hả Để ta cho các người biết Ba hồn này là chỉ thiên Địa Nhân Hai phách Thiên địa Thao túng ý thức Và thiện ác liêm sĩ Của chúng ta linh hồn thao túng tuổi họ của chúng ta Còn nữa, ờ, ngươi có thể nói rõ thêm chút được không? Thế là cô ta bị mất hai hồn Thế có thể tìm lại không? Tất nhiên rồi Ta làm nghề gì hả? Ngươi... Người trong ngành Có câu Được thôi Việc này giao cho người nhé Nhất định là phải hoàn thành đó <laughs> Đúng là cái mầm Đi đi À? Cô làm gì vậy Trả lại cho ta đi Trả cái gì Trả ta đi mà Muốn tao sao Trả cho ta đi Trả ta Làm gì vậy Không cần phải tướng ta đâu Này trả cho ta đi Đúng là tao quá trời ngươi Mới có mấy năm không gặp Sao nàng đã sanh nổi đi rồi Tội nghiệp quá Cùng chơi đi nào Cùng chơi đi mà Cô Di Kính đi làm gì thế Đa tạ, mời vào Mời vào Đa tạ, mời vào Lý đại nhân Mời vào, mời vào Tiêu quyển trên đại nhân tới Chúc mừng nha Trương đại nhân không biết Trương Đại Dân là giá con lâm Không thể nên đón từ xa <laughs> Mong Trương Đại Dân thứ tội Đâu <laughs> có đâu có Hôm nay là lễ mừng thọ 80 tuổi của Lý Thiên Sư Bản quan chuẩn bị chút quà mộ Tỏ chút lòng kính à, Trương Đại Dân có sáu quá rồi Là tá gia nhà ta đang chờ bên trong Mời ca chào ờ, Được đa tạ đa tạ Nào mời vào mời vào Này có sáu quá Lý Đại Dân Ngài cũng đến rồi à Nào Ngài đến rồi Mời chào dạ, Một chú Hà của xưởng tơ lượng Hà Gia đến Trương Đình Dân đến Trương ờ, à? Đại nhân à Trương Đại nhân Lý Thiên Sư ừ. Tiểu quan đến để chúc thọ ngài Chúc ngài phúc khí dồi dào như nước Đông Hải Họ như cây tùng bất lão ở đất Nam Sơn hay lắm ờ, ờ, Mời Mời ngài Cái này Đạo sĩ có phụ ẩn thân Đi đến đâu cũng thuận lợi cái gì? tiểu tà Đến chữ châu rồi Đúng vậy Tôi chi kính trong số đó Đã vào Lý Phủ Xem ra là vì quán yêu đàn mà đến Không thể nào Năm yêu dương Đã bị bọn chúng hạ mất bốn Bây giờ chỉ còn bản tọa chỉ có điều bọn chúng vẫn đang tìm kiếm Ta nghĩ lần này là trường hợp thôi Đại nhân mũi công quà đó rất thính Thuộc khả tiếp tục ở lại Lý Phủ E là Sợ cái gì Bọn chúng đến đúng lúc lắm Đỡ bao nhiêu phiền phức cho bản toàn Người phải nghĩ mọi cách Giữ chúng lại Bản tòa Có dự tính khách Đại nhân Cậu giữ chúng phát hiện ra phải làm sao Sợ cái gì Bọn yêu thuật của bản tọa đã luyện xong Cho dù bọn chúng bắt được ngươi Bản tọa cũng có thể khiến người sống lại Bọn yêu thuật à? Được 走走走。是，里边来，里边来。哇，空气啊！妹妹，来，mỗi mũi nào ăn cái đùi gà đi nhìn mùi cay quá ăn nhiều dao ăn nhiều dao được chứ uống rượu à, không người nhà cả mà nào à, mời <laughs> mời sư huynh bên ngoài ờ, ăn thịt ăn thịt Thưa đại nhân Đây là đặc sản ở đây đó ừ. Ừ. Ừ. Ngon không Các chị tiếp đón không chú đáo rồi Tốt lắm tốt lắm Xin lỗi chị này là Ta là họ hàng xa của Lý Tiên Sư dạ, vâng, Vậy sao ta chưa từng gặp cậu Lý Thiên Sư bao nhiêu con cháu Con có thể quan hết được sao Vậy à, Cậu là cháu của ai Lão mấy Quỳnh mắng ai vậy Quỳnh <laughs> Nếu đã là cháu Thì mời đến hậu viện uống rượu ừ. <laughs> Đi theo ta Ngươi tưởng chỉ ngươi biết dùng phù à <laughs> Ở đây chứ Đi thông thả, đi thông thả Đa tạ Đi thông thả, mời Mời Sư huynh Xử lý thế nào rồi Để đã dùng trịnh thân phùng Khống chế hắn Dắt vào kho củi Giờ sư huynh xử lý Đi thông thả Đi thông thả Đi thông thả Sao lại đến đây còn dám nói sao có gì mà ta à? không dám nói Ta vẫn ở đây theo dõi mà Linh Nhi Tiểu tạ thấy mùi lâu chưa về Chỉ là do lo cho mụi không Ta có gì phải lo chứ Ta đâu mất tích được Như nãy trong viện có nhiều người à. quá Ta sợ giờ đó đòi người Khiến người ta hoảng sợ Đòi người à Đòi ai vậy Còn ai được à? nữa Cô Chi Kính Quỳnh ấy bị bắt Bị nhốt ở kho cũ rồi Ta vừa lén giờ đó tìm Quỳnh đấy. Ta tìm mãi mà Quỳnh ấy không đi nổi Ta đoán là đang đợi chủ nhân nhà này lớn quá phóng chế huynh đấy rồi Đây đúng là lũ lụt tràn vào miếu Long Dương Ngoan ngoan chút Đi Điện tử Ngươi biết tội chưa Ta chỉ lừa đảo để được ăn uống Cũng là tội sao Hôm nay ngươi có thể ở đây lừa đảo để ăn uống Hôm khác có thể đến chỗ khác Lừa đảo Những chuyện này trước đây ta làm rồi Không cần đợi đến hôm khác Cái miệng lợi hại đi Hôm nay mà cho ngươi biết Thủ đoạn của bản đạo trưởng Đã hữu Ta muốn làm gì Phế đạo thủ của ngươi Không đến nổi chứ Trói lên Đạo hữu Ông định làm thật hả Đạo hữu Chúng ta dù sao cũng là sư huynh à? Để đụng bốn ba Người này ông đại nhân không chấp tiểu nhân đi Tha cho ta một mạng đi Đạo hữu Đạo hữu Ta sai rồi Cho dù ông muốn thấy đạo pháp của ta Cũng đừng niệm sát hồn chú Như vậy không phải muốn ta chết sao Ông muốn ta diễn diễn không được Siêu sinh sao nào Bà đội ta đây niệm hay không Tiểu công gia Người đây, Dám xin nhục sư môn ta Sử nhục sư môn ngươi thì sao Loại người như ngươi đến sư huynh đệ trọng bồn cũng dám bán đứng Huống hồ là người khác Không thể phí lệ với ngươi Ngươi đâu Bắt con yêu nghiệt lắm mầm đèn cho ta Hãy Oh my À, Đừng có vô lễ Giáo dục ca ca Bây giờ quên xuất hiện Thật chẳng sáng suốt gì cả À nhiên đà Phật để cô nương không biết đông sông Mong lượng thứ Nếu đã đến rồi Đừng con nắp nữa Xuống cả đi dạ, Chủ nhân Lý Tiên Sư Bạn gửi của ta mắc tội gì Mà ông ra tay độc ác gì Đối với loại người không biết tốt hay xấu này Là họ nghĩ như thế còn nhẹ đi Nên đã nói vậy thì Ông để quên đấy hồn bay phát tán lại được Ngô tiểu ta Coi như chưa từng đến Cáo từ chủ nhân Tiểu hữu dừng bước Sao vậy Định đến mặt ta hả Tiểu hữu dừng nhìn biết đã không phải dạng thường Lẽ nào là người trong đạo ta Ông đã bao giờ gặp đạo sĩ nào đẹp trai thế này chưa Hắn là các chị cũng biết một chút đạo Pháp nếu chịu để mặt sao pháp lực như lão đi Thì ta sẽ cân nhắc đến nhiều. Tha kẻ bại hoại của sư môn này Lão già không biết tốt xấu đi Xem ta có dạy dỗ không Đạo sĩ muốn đoạn pháp lực thế nào Thủ đoạn hay lắm <laughs> Thả người Sư huynh Không thể thả được Tên này vô cùng vô cùng Nếu ta hắn Ác sẽ gây quả cho nhân gian Súc sinh Chủ nhân và ngươi Đã mở miệng mà ngươi còn dám cắn người à? à Mà ta thả ra Sư huynh Quân tượng nhất ngôn Khoái mã nhất tiên Thả người Nhận rồi <laughs> Tiểu Tàu Cô có bản lĩnh này từ lúc nào vậy Giỏi thế cưng Tao còn không biết nữa Túy lời gì thế làm gì Tiểu Tàu Cô sao vậy Tiểu Tàu Hình như là hát linh gì bị sao ấy Bà thấy Quỳnh mới bị gì đó Đi mau Tiểu Ta. Sao lại nổi cáo lên thế Sư huynh Chúng đi về hướng đông Xem ra muốn ra khỏi thành trong đêm luôn rồi Đi thì đi Ở lại đi Lại phiền phức Nhưng sư huynh Chúng ban đầu trà trộn và phủ lừa ăn lừa uống Giờ sao lại làm bao nhiêu người của chúng ta bị thương Nếu cứ thả chúng đi như thế Sau này truyền ra ngoài à. Em sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của sư huynh à. Thế thì có thể làm gì được chứ Thiếu niên đó chỉ trong thoáng chốc Đã phá được tuyệt kỹ ta luyện cả đời Đề nghĩ chúng ta có thể cản được chúng được sao Nhưng thôi đi Đừng nói nữa Việc cấp bách trước mắt Là mau chóng luyện được trường bệnh đang của ta Lão gia Lão gia không hay rồi à? Không thấy còn nói chuyện đâu nữa Cái gì Tiểu Tà ngươi sao vậy Hát Linh Nhi sao rồi Giá Linh Nhi hơi thở càng ngày càng gấp Tiểu Tà có làm gì vậy A ơn Đà Phật Tội lỗi tội lỗi Vô dục Cường Sơn đây là gì Tôi là dễ một con quả đen Quên Cô có tin gì Lệ quái mà tôi phục hả Hắc Linh Nhi Đạo trưởng đó đã dùng pháp thuật áp chế nguyên thần Quán Linh Nhi Ta chỉ tạm thời thu lại nguyên thần Lừa tên đạo sĩ đó Để cho chúng ta có thể rời khỏi đây trước Nên là đạo sĩ đó và do như vậy thì bác hắn phá pháp thuật này lại được rồi con gì Tà đạo sĩ đó rất hiểm độc Lúc hắn phong ấn nguyên thần của Hắc Linh Nhi Thì đã làm tan xương mòn tim rồi Nếu cứ tiếp tục thế này Thì ai e là không cầm cự được một canh giờ nữa Nguyên thần sẽ bị quỷ diệt Chuyện này Chuyện này là thật sao Quên đừng quên Ta đã làm Nhi có khế ước xương máu <laughs> Tên nhóc thói nhà ngươi Ta còn tưởng rằng bị ngươi phá giải pháp thuật thật rồi chứ ờ, Hãy trả cỏ dẫn tiên cho ta Ta sẽ lập tức giải pháp thuật cho cô bé này Ông thấy trong chúng ta ai dám cỏ diễn tiên Thì đưa đi đi Tiểu huynh đệ không biết lai lịch của cỏ diễn tiên Cũng có thể hiểu được Nhưng về bằng hữu thăm ăn của ngươi Hắn là biết Nó là vật gì Ngươi có thể hỏi hắn Đừng có mắt phun người Ta, ta không biết cỏ dưỡng tiên là gì cả Cỏ dưỡng tiên được tạo thành từ mưa móc của đất trời Là vật mà người tu đạo đều thèm thuồng Người bạn này của ngươi Và phụ của ta Không chỉ vì một bữa thọ yến đâu hả Ông Vương đạo trưởng Không phải sợ Lấy rồi thì trả cho họ là được Nếu không lấy Thì nói cho họ biết Chị Kính Quỳnh Vậy là chuyện liên quan đến tính mạng của Hắc Linh Nhi đấy Cô đừng giấu nữa Ta Ta Được được Ta thừa nhận Ta ngửi thấy mùi cỏ dẫn đi nên mới đi Nhưng ta không lấy Cô đã nói là anh ấy không trộm Được Xem ra không đóng một trận Thì không thể nào tìm ra chân tướng Đợi đã Ta thừa nhận Ta đã trộm cỏ dẫn tiên của các người Nhưng rất tiếc Tàn nó mất rồi Cái gì Người nói gì Đạo sĩ đừng dội Chúng ta đều luyện thuật mong sư Ác là ông cũng hiểu rõ Dạo canh giờ thứ sáu Sau khi người phạm ăn cỏ dẫn tiên, Nếu dậy máu lên đất Thì cỏ dẫn tiên từ sắc sẽ mọc lên Ta đồng ý gì với các ngươi ta có một điều kiện Thả mấy người bạn của chúng đạo trưởng Nhưng đủ rồi Phương Chi Kiếm đã thừa nhận rồi Chúng ta đừng che giấu cho quân đấy nữa Dù gì Thì làm sai là phải trả giá Lý Thiên Sư Ông đưa người đi đi Ta không đấu với nữa 怎么样了？Sao rồi? 告辞，Cáo từ. 后会有期 Hẹn。gặp lại. 哎呀，走了，Đi thôi. 走吧，Đi thôi. 师兄，Sư huynh. Để chúng tôi nào mà về nôn nóng. Chúng sẽ còn quay lại. 的。Đây chỉ là kế là binh à, của chúng thôi. À? Không thì sao Quỳnh tưởng Phương Chi Kính Thật sự hy sinh mạng mình để cứu người hả Lấy gì chứ Kinh nói rõ ra xem Được thôi Phương Chi Kính từ nói Nếu như máu của người từng ăn cỏ dưỡng tiên Tới lên mặt đất Thì cỏ dưỡng tiên có thể mọc lại Phương Chi Kính còn nói Thời điểm lấy máu tốt nhất Là canh giờ thứ 6 Sau khi ăn cỏ dưỡng tiên Ta hiểu rồi Ta hiểu rồi hiểu rồi. Ý quân là nhưng còn có thời gian để cứu huynh đấy Tiểu tà Vậy cậu Dưỡng Tiên Rốt cuộc có phải là do Phương Chi kính trộm không Tất nhiên không phải Nếu phải thì trả cho ông ta là được còn gì Như gì phải mạo hiểm như thế Đạo sĩ Tôi cần hy sinh tính mạng Và hành vi lựa ăn lựa uống của ngươi Không phù hợp lắm hả à? Người có cái ác nhỏ Càng có cái thiện lớn Loại tiểu nhân như các ngươi Sao có thể hiểu được à? <laughs> Không hổ là đạo sĩ từng ở với hòa thượng Nói nghe cũng có vẻ có lý Đừng cứ đợi với ta Hoặc là mau lấy buồn ra Trấn áp ta nếu không lát nữa thì Ta chạy rồi, ông đi đâu tìm dưỡng tiên thảo Đừng bỏ lỡ thời cơ Người tưởng có thể lừa nổi chúng ta sao Đạo hữu Ông có ý gì Ý của ta là Không hay rồi Ông không phản ứng ta nữa hả à, Việc biểu còn ta chuẩn bị xong Không hay rồi Ngươi không biết Không có tiên khí của giữ tiên thảo yểm trợ Quán khí trong quán yêu đằng Và quán yêu chưa thành hình Sẽ phân tác khắp nơi Thậm chí ngày cậu hút quán đêm Cũng sẽ chạy trốn tứ tung Người còn biết hay sao Thủ hạ biết Nhưng Lý Lập Sư không biết Ông ta cho rằng mình đang luyện trường mình đang Vậy ngươi hãy lập tức bỏ dưỡng tiên thảo Và mật thất của ông ta Ngăn cản quán khí tiếp tục lan rộng Dạ. Đại nhân Nhưng làm sao tụi khả giải thích với Lý Lập Sơn đi Không cần giải thích với ông ta Ban đầu Ta thấy danh tiếng của ông ta ở địa giới chữ châu Có thể che chắn việc chúng ta đi bắt quán đinh luyện yêu Nhưng bây giờ Quán yêu sắp xuất thế Tới lúc đó Quân cờ này Cũng hết tác dụng Quán yêu Do 99.811 quán đinh quá thành Lông cốt bút không thể vẽ ra được Và lúc đó đại nhân thương vào cơ thể Lo gì không diệt trừ được ngô tiểu tà Bản thể khôi phục Đại nghiệp ắt thành Chúc mừng đại nhân Yêu khí Yêu khí nồng nặc Không tin người xem tay ta Đến giờ vẫn còn sống đây Đừng Nhi, Lúc nãy khi ở Lý Phủ Cô nói không người thấy yêu khí mà Đúng vậy Vấn đề là chỗ đó Vốn không có Giờ lại có rồi Hơn nữa Còn rất nồng Cô đã xem có lạ không Linh Nhi Vậy cô có ngửi ra Yêu vật gì không à. Cô nói xem Còn gì ta chưa nói gì ừ, Xem ra không thoát được rồi Phải đợi sức với Lý Thiên Sư kia một phen Đi kia bây giờ sao Cô nói xem Ta Chủ nhân Sư đệ sư Đệ đã ra tay trước cái tên Phương Chư Kính kia à, Không có Điển tiên thảo này không phải hắn trộm Tối qua sau khi chúng ta trở về Quỳnh đã vào đăng phòng Khi kiểm kê số người trong phủ Ta phát hiện thiếu một gia đình Ta liền bóc quẻ bán phương diện rồi đi tìm Kết quả tìm thấy hắn Ở núi Long Thích thành Bắc Những tiên thảo này do hắn trộm phòng trong phòng ngoài à. trộm nhà khóa phòng lão gia những người hôm qua lại đến <laughs> đến từ đúng lúc hôm nay dù thế nào đi nữa ta cũng phải gặp bọn họ yêu khí Quản gia đại quản gia, quản gia đại nhân Quản gia đại nhân à. Lão gia Lý Thiên Sư Lý Thiên Sư Thỉnh坐Mời ngồi Tiểu兄弟Tiểu huynh đệ Hai vị Sao lại đến nữa Hối hận rồi sao Không phải Chỉ Là ta nghĩ đi nghĩ lại Phương Chí Kính là bạn ta cho dù Quỳnh đấy chết rồi Ta cũng phải nhặt xác giúp Quỳnh đấy. Tiểu Quỳnh đệ quả nhiên là người trượng nghĩa Thế này đi Ta có thể cho các người một cơ hội cứu người Người thắng thì đưa người đi Người thua ta cũng quyết không làm khó các ngươi Nếu điều sư nói vậy Chắc là đã tìm thấy những thiên thảo phải không <laughs> Tiểu huynh đệ đúng là người thông minh có điều Là càng phải kích thích tham vọng so tài với ngươi A Di Đà Phật Ông đúng là vô lễ Chúng ta nhún nhường hết lần này tới lần khác Ông là ép người quá đáng Được Nếu vậy Hãy để bần tăng so tài cao thấp với các người Lý Tiên Sư Muốn đấu pháp thuật cũng được thôi Nhưng có một quy tắc ta phải thay đổi Nếu ta thua Người của chúng ta Tụi ông xử trí Nhưng nếu ta thắng Ta không những đưa tất cả bạn của ta đi Ông còn phải giao yêu vật Trong phủ công ra Yêu vật à <laughs> Tiểu huynh đệ nói đùa rồi Sao trong phủ của ta lại có yêu vật được Hôm qua ta nói với ông Ta là pháp sư trừ yêu đúng không Ở đâu có yêu vật Ta rõ hơn ai hết <laughs> Thôi được rồi Chuyện này ta đồng ý với ngươi nếu ta thắng thật thì cứ cô ta yêu Nhật Bắt đi là được Ông đừng nghĩ thật đi Quản gia con Tự đủ đến gì Tiểu nhà đầu Cô nói vậy là sao Hắn là yêu quái Nó dớ dẫn Có chứng cứ gì không Còn dám hỏi ta chứng cứ à Quyêu ca ca Đi dục ca ca Đánh hắn đi Lý Thiên Sư Hôm qua không so đo với ông Là vì ông là người Không phải yêu quái Nào trong phủ ông có yêu vật Ta sẽ không cấp sáu. Nếu không tin lời ta Có thể cùng ta ra ngoài xem chân tướng Sĩ huynh đệ Cố gắng lên lấy nữa là có thể xem được chân tướng rồi Chủ nhân Ta đi giúp cho dục ca ca Sư đệ Người nào đã phát gì thấy được gọi là yêu quý gọi là thế này bà nói không sai chứ nói tiếng ta khi đừng có đường lên cứ công đi địa ngục không có cửa ngươi lại xông vào tình lạc yêu nhà ngươi lại dám nói ra những lời như vậy vô dụng Thật là muốn tìm đường chết Chủ nhân đẹp trai quá Thờ Hắn là độc môn sư đệ của ta Mùa xuân năm ngoái chạy đến chỗ ta Được Được lắm Sư vinh, Những thứ này đều do sư phụ bảo đệ Mà đến cho huynh Như là diễn đạo gia tuyệt học Người đã khổ công nghiên cứu cả đời Xem ra sư phụ vẫn cứ tín nhiệm ta Được, được Sư vinh, Mời xem đi Những thiên thảo mà Đây là lúc sư phụ đi du ngoạn Bỗng nhiên gặp được Sư huynh nên biết Bảo vật này vẫn luôn là thứ Các môn đạo hóa đạo khao khát có được Tiểu đệ Tôi bảo cho cùng cực khổ Qua bảo hiểm nguy mới đem được bảo vật này đến đây Để sư huynh tôn trưởng Sư huynh Cô xem tiếp Trường bệnh đang nằm Nếu như các người có thể luyện ra và uống nó Sau đến 200 tuổi sẽ không phải là vấn đề nữa Nếu Thiên Sư nói như vậy Những dương gian bất lão của ngài Chính là hấp thu dưỡng tiên thảo Thảo nào hôm qua ngài cực khổ xương đấu Sự thật không dám giấu Những tiên thảo này không những khiến cho dung mạo con người không già đi Còn có một tác dụng quan trọng nữa Đó chính là gia tăng tốc độ luyện đan Vậy Thật cái giả thế Cái này tại sao ta không biết Chuyện ngươi biết hẳn còn nhiều lắm Lý Thiên Sư Đến nay, Lăng Yêu đã bị diệt Cô đã tìm được Dưỡng Thiên Thảo rồi Chúng ta sẽ không làm phiền ngài nữa Nếu như cần gì, hãy đến quán trọ Thái Lan Trong nội thành tìm chúng ta Cũng được Tóm lại, ở địa giới chỉ châu đi Chỉ cần đưa ra chút tiền Sẽ không ai không giúp đỡ Cáo từ Mời Ngươi Tiểu tà để làm bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ phân thân của yêu dương tự mình tìm đến Phân thân của yêu dương pháo lan yêu Đã trà trộn vào lý phủ lâu như vậy rồi Lẽ nào là để ăn công ngồi rồi sao Không còn đích ờ, nào khác nữa hả Không biết được nhưng tôi cảm thấy chuyện này có chút khúc mắc Chúng ta phải đợi thêm mấy ngày Bà sao lại như vậy Không phải thế chứ Đa tài đại nhân Đã cái ơn tái tạo yêu tục Ngày ba Vào giờ tí Là thời gian tốt nhất để quán yêu xuất thế Đến lúc đó Ta phải để cho đám ngô tiểu tà Chết không chỗ chung <laughs> Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Người đó xem có lạ không Nghe nói hồn phách của cô gái điên kia Bị người nào đó trấn yểm rồi Người đó là ai Làm sao ta biết được ờ, Nhưng thông qua dẫn hồn tiễn Ta biết được hồn phách của cô gái này Ở trong một đền thờ bị bỏ quan ở thành Nam Đền thờ hả ừ. dạ, dạ, Có xa không Không gần đâu Bất nửa canh giờ đi đường Ta đi xem xem Để ta Tiểu Ngô nha Cô được có à? bay chứ Tiểu Ngô nha Gặp quỷ Nơi này cũng không đến nơi có người ẩn Cũng không có yêu khí Tôi chỉ kiếm Tôi có phải tính sai rồi không Sao có thể chứ ừ. Cô đợi ta xem nhé. Ừ. Nghi dọa chết ta rồi Như nãy thất phát của người đàn bà điên này Vừa đi ngang qua đây Bà ta đi đâu rồi Thành Bắc Loạn tán cương Trạm sát tới gì? Ngươi đang gì mà đen chứ Bà lấy ra bàn đi Ta Sao rồi Lại đến thành đông rồi Biết bài hay lắm hả Ở thành Tây ừ. Biết bài thật hay lắm à. Sao thế gì Tình hình chính là thế Các người xem làm sao đi Làm sao hả Tự yêu thôi à? Sao có thể chứ Con yêu đó chạy còn nhanh hơn ta à? Sao bắt được đi Thôi chị kiến của bà nói Yêu đó ép hồn phách của người đàn bà điên sao cái này cho thấy gì Cái này cho thấy là hắn có thù với người đàn bà điên Thế nên nói là Chỉ cần đưa người đàn bà điên đó đến đây Hắn nhất định tự đến Có đạo lý đó Đi đi Hai vị điện thể giúp ta tra lại lên lịch của người đàn bà điên đó ờ. Được Được thôi chủ nhân Đi à? Cô ta tên là Thúy Nhi Trước đây là nha vàng của một đại phú hộ Sau đó không biết vì sao mà điên nữa à? Bị phủ đuổi ra ngoài đầu đường xáo chợ Đáng thương lắm Tối qua Mình lên nặng thêm rồi cứ xem kìa Chính là bộ dạng bây giờ đi Thế này làm sao chứ Ông chủ Vậy dạ, ông có biết cô ấy là gia quản của nhà đại phú Hậu đâu không Còn hỏi đó sao Lý Phụ Lý Thiên Sư Gia Lại là Lý Lạc Sư Hai vị khách quan Những thông thả Có gì gọi ta Có chi kính Chuyện này như thế sao Ta nói chuyện với ngươi đó À, ờ, vậy nãy đang tính mà Hiểu không? Tiếng Âu nha Chuyện này không đúng Cô xem nè Chúng ta lần trước Đối với cô ta Cô ta chỉ mất có hai hồn <laughs> Lần này gặp lại Cả bảy phát của cô ta mất cả Ta đoán Yêu quá tối qua Là muốn cô ta chết Nhất định lại là tên thiêu sư Chó chết kia là. Ta đi tìm hắn thôi Thì không phải Tiểu Âu gia Tiểu Âu gia Cô <laughs> Thứ gì Sao ta hình như không có ấn tượng Ông đương nhiên không có ấn tượng rồi Bởi vì người đó chính là ông Hải đó Là không nói thế được Lý Lạc Sơn ta tuyên rằng tàn ác Nhưng chưa từng hạ thủ với nữ nhân Ông bảo ta không phải nữ nhân Ờ. Không không, không Ta không phải có ý định Ta mặc kệ ông nói gì Giờ cả thất hồn dị phách của cô ta Đang bị cô yêu quái kia cướp đi rồi Ta đã danh nghĩa của chủ nhân ta Báo cho biết Nhất định phải mau chống từ cô yêu quái kia Không thì đừng nói sao ta ghi thù Tiên cô Cô nói là cùng một chuyện sao Không tự mình lĩnh ngộ đi Nhất định trước tối này Phải tìm được cô yêu kia ra Cáo từ Không cần tiễn không có tiên khí quán kinh trong quán yêu dịch Nhìn những quán yêu chưa giải thoát đều có quán khí tứ tán nhiên thiếu một con Sanh con Chạy nhanh như thế Bị ta bắt được thì không yên đâu Điều gì thế à. Kim chỉ đề cứ xoay mãi không yên Ta cũng không biết là chuyện gì nữa Ta nói là bạn gây hư rồi Người vẫn không tin có điều sao đổ cái bầm chứ Tiểu ô gia Ta cho cô biết Lần này ta đã dán phù chú Lên mặt sau la bàn của ta Không thể đổ nữa Lão Phương à Đừng nói với ta Ngươi không biết khắc linh di là gì nhé Không phải Tiểu ta. Người quý gì chứ Lão Phương đâu Ý quán là Hát Tinh à. nhiên là miệng họa Dân dục ca ờ. ca Thật là đóng cửa Được chủ nhân Chủ nhân đến rồi sang quay Ngươi thật xem ta không ra gì hả Có hai là bạn của ta Hôm nay ta xử chết ngươi Điên ba Đừng hại con của ta Một năm trước Song thân của Thiếu Nhi Bị gì bệnh mà mất Vì để an táng cho họ Ta bất đắc dĩ và lý tủng Còn gia đại dân Lạnh gia quàng trong phủ vốn là mọi thứ đều rất bình thường Nhưng Có một buổi tối Ta đến từ đường ăn khuya cho lão thái gia Lão gia Bữa khuya xong rồi Để đó đi Dân lúc ta tỉnh lại Của phá sàn phát hiện Khóc gì bà khóc Nha Phật ngày mộng Có được sự sủng hạnh của lão gia Đây là chuyện tốt lớn lao đấy Bao người cầu mà không được đấy Xuất sinh Thật là xuất sinh mà Nhưng ta không ngờ Sau lần đó Ta lại mang thai hài tử của lão gia Tiền đi Cô cầm lấy dùng trước Sau này sẽ vào Dương Ba chăm sóc việc ăn ở của cô à? Hướng gì Cô xin cho có phúc tổ tiên để lại đi Chỉ cần cô sinh con của lão thái gia Bình bình an an ra đời Dìm cả phú quý nữa đời sau Cô hưởng không hết rồi Từ đó về sau Tôi thật được như lời quản gia nói Không lo ăn mặc nhưng mà Khi tôi mang thai được 10 tháng Có một đêm Quản gia đột nhiên xông vào Đều có đi ừ. Uống đó Hắn ép ta uống thuốc pha thai Ta phải đi xử lão khốn này Bớt giận, bớt giận Cứ đừng đừng thế làm gì Thì sao là thế Yêu quái, phong ấn trong la bàn Người chắc là viên tự đã xảy của cô Đúng không ừ. Nó hận tôi Nó hận tôi Không bảo vệ nó cho tốt Cho nên Nó đã cướp đi vị hồn của cô Để báo thù cô đúng không ừ. <laughs> Tiểu thuyết cô đương Thức bất tất vào Lại là chuyện gì nữa Sao cô như tưởng đoạt di phách của ta Thì bị một yêu quái cả người toàn máu đỏ cướp đi mất Trang vào một cái quả lò Cả ngày chịu khổ Cô ngủ lửa Thế nên quán khí của nó càng tăng thêm Lực khí của bắt ra càng ngày càng mạnh Nhưng mỗi lần chịu khổ xong đều như quay hút đi Sức lực của nó Sức lực của nhi tử ta Sẽ từ từ yếu đi Cho đến hôm trước Niệm quả lại một lên Là chẳng thấy khí các tường đó nữa Con trai của ta bằng sức mạnh lớn lao đó Trốn khỏi quá lò Nó đem mọi đau khổ Đều đổ lên đầu ta Thánh Đình Đã cướp đi sức bách của ta Cũng ép ta vào con đường chết Được lão đương hồi Thật không vậy Bước vào nhân đạo càng khó hơn Phải bao nhiêu thì mới tu được thành người Thế mà chưa thấy được ngày mai Đã bị hạ độc thủ Thế nên quán hận ngút trời Vì quán mà thành yêu Mới uống ép để hồn phách của mẫu thân Xa hết quán hận trong lòng dẫn mai về lúc quan trọng Có sự cảm ngộ Trả hồn phách cô mẫu thân gì Rốt cuộc vẫn là mẫu tử liền tâm Thiện tai thiện tai Thứ gì cô nương Cô còn nhớ cổ lâu đó ở đâu không bốn kiếp <laughs> Giờ tiếng tối nay quán yêu sẽ xuất thế Như là vào lúc này gây ra chuyện thị phi Người đáng tội gì Đại nhân ta mạng Đại nhân ta mạng có lò này Bên trong còn có gì Đây là mấy nhà tử còn chưa thành hình Bên trong đó Có tổng cộng 61 con Lập tức Chuyển lò luyện yêu đến Long Tích Sơn Dùng lửa luyện của Long Tích Sơn Để quán yêu xuống thế trước Đại nhân Dùng quả luyện yêu sẽ có tổn hại đến pháp lực của ngài Chuyện này quả thật không được Hậu quả khó lường đấy Lòng cốt bút không quỷ Bản thể của bản tọa không thể nào sống lại Bản tọa có pháp lực vạn năm Thì có sao chứ Nhưng mà Không cần nói nữa Lần này đã không thành công Bản dương còn cơ hội cuối cùng gia chủ Xin tuân theo chỉ của đại dương Giáo dục Gửi đèn sư đội Pháp Sư Người khác cho ta đến Lý Phủ thăm dò ừ. Chuyện gì thế Ta đi xem xem Đợi đã Cẩn thận có bẫy Đây không phải là xong rồi sao Chuyện gì thế không hay Bọn chúng muốn chuyển lò luyện yêu đi Đuổi theo Chuyện gì thế Tự cháy à, à? Tiêu rồi Là địa quả Ý gì chứ Ý là chúng đang đẩy nhanh tốc độ người yêu Tiểu tà mau xem đi Lan yêu Hắn không phải đã bị tư phục rồi sao Không Ta đoán rằng có lẽ là thuộc hồ sinh chăng thuật quá nhiều Có thể làm gì ta chứ Ông hồi sinh ta không quan tâm Nhưng ta muốn biết Cái nào lớn sau lưng ông là gì Nói với người cũng chẳng sao Dịch này là là luyện yêu Bên trong luyện 9981 toán đi Ông biết tính không Đã thiếu một con rồi Nên là 80 mới đúng Thiếu một con cũng không ảnh hưởng gì quán yêu xuất thế Một con quán kinh sẽ không làm chúng ta sao cả Nhưng một con thế kia Sợ là phiền rồi đấy Chủ nhân Nó dùng đông cốt bích Thư phục nó Người biết tám con quán kinh khác chưa hình thành Từ thế nào không Ta không biết Đánh trận đi đã <laughs> Tham kiến đại dân <laughs> 休得猖狂！ <laughs> thường lão vương lập tức tuân lệnh theo một người Chúng ta chúng không phải là đối tượng của hắn yêu Chưa chắc Sao cái này đi Tôi giữ chân hắn trước Nữ thí chủ Con có người đã sư đầu xong Giờ ta phải đi cứu huynh đệ của ta Cáo từ Đạo sư Mấy người đã giết những đứa trẻ đó sao Bọn chúng đã thành yêu Còn bị yêu dương lợi dụng Nếu ta không trừ E rằng sẽ gây quả cho nhân gian Đại sư Đừng Đại sư Đại sư Ta cầu xin mọi người Ta xin các người đừng hại chúng Chuyện này Bạn chuẩn bị cho mẹ dứt bỏ Lời mới tích quán tình yêu Đây là những vận bệnh mà chúng không thể khống chế được Bọn cái vô tội Chuyện này Chuyện này phải thế nào mới được đây Đại sư Sở thiếu chủ Hồn phách mà người từng luyện trong lưng Có thể thấy hình dáng của các hồn phách khác không Dân dụ Ta thấy như đã đánh đuổi rồi đấy Đến lượt ta rồi Tiểu Tam, cẩn thận Con ơi Ta thay mẹ các con Nó là xin lỗi với các con Mẹ biết các con đến nhận giam không phải dễ dàng gì Nhưng lại mất đi trước khi được nhìn thấy ánh mặt trời dạ. Mẹ Đập đầu tạ tội với các con Bằng quỷ cây bút lông cút đi Con Mẹ Đi cùng các con Có gì cô đương Cô muốn làm gì Có gì cô đương Thúy gì? bọn yêu đằng